Một bệnh nhân COVID-19 ở Việt Nam tử vong. Theo thông tin tại cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 vào chiều ngày 31 tháng 7, Việt Nam đã có một bệnh nhân COVID-19 tử vong, đó là bệnh nhân 428. Theo thông tin của Bộ Y tế, trường hợp tử vong đầu tiên, ca bệnh 428, được ghi nhận trong ngày 31 tháng 7 là bệnh nhân nam, 70 tuổi, có địa chỉ thường trú tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Bệnh nhân vào khoa nội thận, tiết niệu Bệnh viện Đà Nẵng ngày 9 tháng 7 với chẩn đoán bệnh thận giai đoạn cuối đang phải chạy thận nhân tạo. Bệnh nhân có tiền sử huyết áp, bệnh tim thiếu máu cục bộ, suy tim, viêm phổi. Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 27 tháng 7 bệnh nhân về được chuyển giao Huế vào trưa 30 tháng 7. Đây là bệnh nhân COVID-19 đầu tiên tử vong tại Việt Nam cho đến thời điểm hiện tại. Cụ thể, ổ dịch Đà Nẵng đã ghi nhận 80 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 8 nhân viên y tế, 44 bệnh nhân, 26 người nhà bệnh nhân và 2 ca được phát hiện tại cộng đồng, ca bệnh 420 và 434. Riêng ngày 31 tháng 7, Việt Nam ghi nhận thêm 45 trường hợp. Các bệnh nhân này đã được cách ly tại cơ sở y tế và lấy mẫu xét nghiệm trước đó tại 5 tỉnh, thành phố trên khắp cả nước đã ghi nhận thêm 13 trường hợp mắc COVID-19 gồm Quảng Nam 7, Quảng Ngãi 1, Thành phố Hồ Chí Minh 2, Hà Nội 2, Đắk Lắk 1. Tất cả các trường hợp này đều có yếu tố dịch tễ liên quan đến dịch bệnh tại Đà Nẵng.